đây đây là con máy mẫu Samsung nha đây mẫu mã rất là ok luôn thì uh, khi mà mua cái máy này về thì anh em vẫn sử dụng được tất cả những cái ứng dụng chẳng hạn như Zalo, Facebook, nghe gọi hoặc là mình nhắn tin nó vẫn xài được như cái điện thoại bình thường nhưng mà nó, cái máy này thì nó được uh, hỗ trợ thêm cái phần mềm đánh bài để hỗ trợ cho anh em có thể chơi biệt được tất cả các môn bài ở Việt Nam thì mình vô thử cái phần đánh bài cho anh em coi khi mà anh em mua cái máy này thì anh em có thể chơi được tất cả các môn luôn bài nào anh em cũng chơi được đây anh em có thể thấy nè 13 lá thì nó có binh sập xám tiến lên còn ba cây thì nó sẽ có cào liên ba cây miền Bắc binh xấu lá phỏm ngầu hầm nói chung là chơi được tất cả các môn luôn kể cả bóc cơ anh em cũng chơi được và đây là cái tai nghe rin đi kèm theo máy tai nghe này đặc biệt một cái là anh em có thể kết nối với cái máy này ngồi xa 7 mét mình vẫn có thể nghe và tai nghe không bị hú nha đây là cái tai nghe rin này thì khi mà đi vô sòng chơi thì mình sẽ đeo cái tai nghe này để mình nhận được tất cả những cái tín hiệu mà máy nó báo lại cho mình biết của cái tai nghe này đây anh em cứ so nó với ngón tay của mình thì rất là nhỏ khi mà nhét sâu vô trong lỗ tai thì cái trường hợp mà bị người ta phát hiện không bao giờ xảy ra nha đây là cái tai nghe còn à, cái bộ máy này thì nó gồm có hai pin máy này được một cái là nó có hai pin thì mỗi cục pin này anh em đánh dao động tầm khoảng 3 đến 4 tiếng là nó sẽ cạn một cục còn hai cục thì mình đánh sẽ 6 7 tiếng đó là cái phần pin còn đây là cái remote kèm theo để hỗ trợ cho những anh em nào mà chơi à, về cái phần à, xì dách thì mình cần sử dụng đến cái remote này hoặc là anh em có thể sử dụng cái remote này để tăng giảm số người chơi trong cái quá trình mà mình chơi trong sòng ở đây là cái phần đầu tiên mình test cho anh em coi về cái phần mẫu mã máy cũng như là những cái mà anh em cần biết về một cái con máy đánh bài đây là cái dòng máy rẻ tiền nhất nha mình nhắc lại đây là cái dòng máy rẻ tiền nhất trong tất cả những cái điện thoại đánh bài chính là cái phần thứ hai thì ở cái phần này thì mình sẽ test cho anh em coi về cái phần tốc độ đọc bài của cái con máy này nó báo nhanh hay là báo chậm và cái phạm vi camera quét bài của máy nó được bao xa thì à, máy này thì về cái phần tốc độ đọc bài thì nó chỉ có 0.8 giây thôi rất là nhanh nha đây thì mình vô thử mình test thử cho anh em coi luôn bài anh em chỉ cần hạ xuống là máy nó đọc không cần phải đợi nói chung máy này thì bây giờ nói chung những cái máy đánh bài bây giờ thì làm công nghệ mới đọc sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với những cái đời máy cũ trước đây đây đầu tiên là cái phần à, tốc độ đọc bài nè đây bài của mình làm thì nói chung là so với bài chợ thì giống 100% nha bài ho hoàn toàn không để lại tan bài anh em thích làm cái gì làm kiểm tra kiểu gì kiểm tra không bao giờ ra được cái phần mã vạch đây đây là cái phần tốc độ đọc bài này đây, camera của máy thì nằm bên này nằm bên này thì uh, khi mà mình xào bài xong xào bài xong nè mình đặt bài xuống là máy nó báo liền đó anh em nghe không máy báo một á đây xào bài xong nè đặt xuống nè đó mình chưa buông tay ra là máy báo rồi bốn chiều đều báo đây rất là dễ nha đó anh em thấy không cả bốn chiều bốn cạnh và mình có thể đặt cái phạm vi này nè phạm vi qua lại này mình có thể đặt bất cứ chỗ nào mình đặt đây nó cũng báo nè đó mình dời qua bên đây nó vẫn báo nè đây dời qua bên đây nó vẫn báo đó anh em thấy không cái phạm vi camera rất là rộng và cái chiều quét bài rất là xa tốc độ đọc bài thì bao nhanh hạ xuống là báo không cần phải đợi đó đây là cái phần à, quan trọng nhất của một con máy đánh bài là về cái phần tốc độ đọc bài cũng như là cái camera quét bài của máy tiếp tới là cái phần thứ ba thì ở cái phần này thì mình sẽ test riêng cho những anh em nào mà đánh về cái phần à, bài cào phần này là cái phần quan trọng nhất nên anh em cố gắng xem cho thật kỹ cái video để anh em biết được cái cách sử dụng và biết được những cái mà máy nó hỗ trợ khi mà mình đi đến sân mình chơi thực tế nó sẽ như thế nào thì ở cái phần bài cao thì máy này nó sẽ hỗ trợ cho anh em tổng cộng là bốn cái cách để mình áp dụng mình chơi thì uh, cái cách đầu tiên để anh em áp dụng chơi là cái cách báo lời lỗ thì uh, trước khi mình chia bài á đây mình nói tới đâu thì mình chỉnh tới đó mình test thử cho anh em coi luôn thì trước khi mình chia bài máy nó sẽ báo cho anh em biết là cái ván bài anh em sắp chia ra mình lời hay mình lỗ thì cái chế độ này anh em áp dụng làm cái rất là hiệu quả và những uh, những cái sòng những cái chỗ anh em chơi mà hay đánh ờ, cái lời cái lỗ á tức là đánh ăn có thì anh em chơi cái này rất là hiệu quả luôn nha bây giờ mình sẽ test ở cái chế độ khó nhất của cái phần bài cào là đánh 17 tụ làm cái chơi ở những sòng khó không cho bán cái không cho bỏ lá mà mình vẫn chơi được thì mình áp dụng cái chế độ này chế độ này là chế độ lời lỗ đây test bài cào cho anh em coi nha thì trước khi chia bài máy nó sẽ báo cho anh em biết lời hay lỗ trường hợp mà mình bỏ xào bài xong nè mình bỏ xuống người ta kinh ra máy báo lời thì mình cứ cầm lên mình chia còn trường hợp mà xào bài xong bỏ xuống kinh ra máy nó báo lỗ thì mình có thể mình cầm lên mình xào lại mình cho người ta kinh thêm một vài lần nữa đó là cái lợi thế để mình ở trong sòng chơi đối với những cái sòng khó thì mình vẫn có thể chơi được rồi bây giờ bắt đầu mình test thử cho anh em coi ở chế độ đánh bài cào đánh uh, à, 17 tụ đánh hết bài luôn nha đó bây giờ mình chỉnh máy móc xong hết đây mình chỉnh máy móc xong hết chỉnh máy xong hết nè rồi anh em à, đeo tai nghe vô để anh em nhận được cái tín hiệu của máy nó báo đó máy chỉnh xong hết thoát ra ngoài xài bình thường luôn đây đeo cái tai nghe vô đã đó rồi khóa đen máy lại đánh luôn nè ở xào bài bỏ xuống cho người ta kinh bài nè đó trường hợp như cái ván này mình chia ra chắc chắn 100% bài cái sẽ bị lỗ thì trường hợp này mình xào lại nè đây mình xào lại rồi tiếp tục bỏ xuống nè cho người ta kinh bài ra kinh bài ra nè đó như cái ván này thì máy nó báo cho mình biết là bài mình lỗ đó mình chia thử cho anh em coi nè để anh em biết được cái độ chuẩn xác nha 17 tù 2 4 5 nè 6 nè 7 nè 2 4 6 7 8 nè 9 nè 10 11 12 13 14 15 16 17 đây 1 2 3 4 đây chia thử cho anh em coi cho anh em thấy được cái độ chuẩn xác của máy và cái cách chơi của máy rất là dễ nha bây giờ máy móc bây giờ thì chơi nó rất là dễ đây dự lá bài đầu tiên nè đó cho anh em thấy nè cái một nút thì chắc chắn 100 phần trăm là bài mình, mình lỗ cái này rồi ăn một nhà thua nhà chạy nè quê tiền nè ăn một nhà nữa nè lời một tụ nè thua nhà này nè quê tiền nè lỗ nè lỗ một tụ nè lỗ hai tụ nè chạy tụ này lỗ ba tụ nè lỗ 4 tụ nè lỗ 5 tụ nè lỗ 6 tụ nè lỗ 7 tụ nè lỗ 8 tụ nè lỗ 9 tụ đó thì chắc chắn 100% là lỗ rồi đó thì anh em thấy được cái máy này báo rất là ok nha rất là chuẩn rồi tiếp tới là mình chơi theo cái cách thứ hai đây là cái cách đầu tiên chơi hiệu quả nhất áp dụng chơi được ở những cái sòng khó luôn không cần bán cái không cần bỏ lá vẫn có thể chơi được rồi ờ, tới cái cách thứ hai là cách chơi báo một nhà lớn nhất thì cái cách chơi này trước khi mình chia bài máy nó sẽ báo cho mình biết nhà nào có điểm số lớn nhất trong tất cả những cái tụ bài mình chia ra để anh em biết đường áp dụng những nơi mà nó cho bán cái thì anh em chơi rất là ok đây mình chỉnh mình mở luôn ra ngoài cho anh em cùng nghe nè đây mình chỉnh ít tụ lại cho nhanh nè đánh bốn tụ nè đây thoát máy ra ngoài nè đây là cái chế độ báo một nhà lớn nhất để bán cái nha bỏ bài xuống nè à, nay mình đang chỉnh tai nghe rồi chỉnh qua loa ngoài nè đây tiếng Việt hết nha cho nên mình sử dụng mình chỉnh rất là dễ nó chỉ mất khoảng 30 giây của anh em thôi bỏ xuống nè máy báo 4 thì mình chia thử cho anh em coi có phải nhà số 4 lớn nhất không nhà số 4 là nhà này nè đây nhà này sẽ có điểm lớn nhất nè đây là chế độ báo một nhà lớn nhất nha bù nè 4 điểm bù nhà này sẽ lớn hơn 4 điểm 9 điểm đó đây là cái chế độ thứ hai báo một nhà lớn nhất trước khi chia bài mình sẽ biết được tụ nào lớn rồi tiếp tới là cái chế độ à, cái cách chơi thứ ba thì mình cũng chỉ cần nhấp vô máy mình chỉnh cái phần à, cái cách chơi này lại thôi cách chơi thứ ba là cái cách chơi báo hai nhà lớn nhất thì trước khi chia bài anh em sẽ biết được nhà lớn nhất với lại nhà lớn nhì luôn thì cái này hỗ trợ cho anh em đánh tay con hoặc là làm cái mà chơi được chế độ bán cái á. kinh nè máy báo 23 chia thử cho anh em coi nè có phải nhà số 2 và nhà số 3 lớn nhất không nhà số 2 sẽ lớn nhất nhà số 3 sẽ lớn nhì số nào nó đọc trước thì số đó sẽ lớn nhất nhà số 2 là nhà này lớn nhất nè 8 điểm nhà này lớn nhì nè nhỏ hơn 8 điểm nè 7 điểm hai nhà này chắc chắn sẽ nhỏ hơn 7 điểm đó thấy không rất là chuẩn chuẩn 100 phần trăm rồi cái cách chơi thứ tư để áp dụng cho những anh em chơi ở những cái sòng mà nó cho anh em bỏ lá đây cách chơi thứ tư cách chơi này cũng rất là hiệu quả nhưng mà chỉ chơi được những cái sòng mà nó cho bỏ lá thôi bỏ bài xuống nè kinh bài ra nè chỉnh máy qua cái phần đó thì nói chung là mất uh, thêm 30 giây nữa chung mình chỉ cần nhấp vô mình chuyển từ cái mã này qua mã khác rất là dễ nha đây lại nè đánh ở chế độ 4 người còn chẳng hạn vô sòng chơi anh em đánh 5 6 người thì anh em chỉ cần bấm ờ, bấm lên là tăng người nè đó tăng lên 6 người rồi đó hoặc là mình có thể sử dụng cái remote như ở đầu video mình cho anh em coi á 6 người nè máy báo một anh em xả đi một lá nè anh em chia ra 6 tụ chắc chắn bài này sẽ lớn nhất đây bài mình 9 điểm ăn cả làng đó thì anh em thấy rồi cái máy này nói chung là về cái phần à, giá cả rất là ok và cái tốc độ đọc bài báo bài của máy thì theo mình cảm nhận mình bán thì cái máy này đây là cái dòng máy bán chạy nhất trong năm 2021 này thì mình test kỹ càng ở cái video này để cho anh em tham khảo những anh em nào mà chưa có máy chuẩn bị cho mình một cái đồ chơi mà nó hiệu quả nhất để sử dụng trong cái dịp Tết sắp tới 2022 này thì có gì thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì anh em cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình 0909 thì à, mình cung cấp đầy đủ tất cả những cái dụng cụ để hỗ trợ chơi à, bài lá này, bầu cua sóc đĩa tài xỉu thì anh em cần thì cứ alo thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha